chị vẫn nhớ ngày bố chị vào viện là ngày mùng 10 tháng 7 đúng ngày mùng 10 tháng 7 thì chữa cái lúc đấy bố chị yếu lắm và hôm đấy đêm chăm bố cực kỳ vất vả cả gần như là cả đêm chứ không ngủ được với bố cái này này nằm chưa được một phút con ơi bố dặn lại đỡ bố dặn ngồi chưa được một phút con ơi bố nằm tại em cảm được nằm lên nằm xuống mình cứ phải lật lên lật xuống tức là coi như là thức trắng cả đêm thế là đi các bác sĩ đông y tây y coi là bệnh viện nào cũng đi hết lại sang cả trung quốc lại lên dân tộc coi là sáu dân tộc ở trên ờ, lào cai thế là cứ kết hợp vừa tập mấy nghị vừa uống thuốc vừa ăn uống thế là quản đến bây giờ vâng. có khi là vì bố chị ốm chị cũng quyết tâm đi tập đấy có khi là vì sức khỏe của mình có khi chưa nghĩ đến đâu tập trường dân công thì đúng là bố chị rất là hợp chỉ được chỉ nhớ là bốn hôm đúng đúng bốn hôm thì à, bố bảo là dễ chị ngủ được chị tắt đi đấy cũng nằm tập đi à đi không ngủ được mà bác cũng nằm tập nằm tập sao cho ra đây đến người vâng bây giờ vẫn thế dạ. thế bây từ hồi tập thì nó là dậy ít đi dậy chỉ ba bốn lần thế, thế lần thôi thế xong là hôm nào cái hàng nó dỗi lên ý nó ép bố tập đi chỉ coi là đêm hôm ấy ngủ thì là thoải mái thì ông thấy người nhẹ nhõm lý đình cứ không tập thì thì, lại bắt đầu nó lại lại chịu nặng, tại vì là ông cứ ngồi y thì nó không có năng lượng vào người thì nó lại mà bác kéo cũng vất vả nặng lắm